nhiều mẫu mã và giá cả khác nhau ở bên cửa hàng của chúng tôi nè để cho các bạn có thể ờ, tham khảo và chúng ta có thể lựa chọn nè <clears throat> thì ờ, đầu tiên ở đây là con bếp ờ, có mã số 1 nè giá của nó là 1,6 triệu thì bếp là Paloma thì model là IC 330 SB bếp số 1 có giá là 1,6 triệu tiếp theo là bếp số 2 có giá là 2,2 triệu hiệu bếp là Rinnai model là KGTM56DGL thì bếp này ở đây sẽ được lắp đặt đây là cái công tắc rang chiên bên cửa hàng của chúng tôi nè à, giúp các bạn sẽ có thể ờ, chế biến những món chiên rang thoải mái mà không do bị tắt lửa thì hiện tại chỉ bên cửa hàng chúng tôi đang có phân phối những cái dòng bếp được lắp đặt công tắc rang chiên như thế này thôi thì ờ, các bạn nhưng mà có nhu cầu lắp đặt công tắc này á, thì cũng có thể liên hệ với cửa hàng chúng tôi nhưng mà chúng ta được lắp đặt để mình có thể sử dụng chiên rang nó dễ dàng và nó tiện lợi hơn tiếp theo là bếp số 3 có giá là 1,7 triệu thì bếp là Rinnai model là VH56BL tiếp theo là bếp số 4 bếp này có giá là 2 triệu thì bếp là Paloma model là IC33B9 bếp e này cũng sẽ được là công tắc rang chiên cho các bạn bếp số 5 có giá là 2 triệu thì bếp là Rinnai model là KGM563BE đây bếp này được lắp đặt công tắc rang chiên nè thì để sử dụng rất là đơn giản các bạn chỉ việc gặt về bên trái nha là chúng ta sẽ mở chế độ rang chiên lên và gặt về bên phải là tắt chế độ rang chiên tiếp theo là bếp số 6 có giá 1,6 triệu thì bếp là Rinnai model là KGE31NSBL tiếp theo bếp số 7 bếp số 7 có giá là 1,8 triệu đây hiệu bếp là Rinnai model là KGM562BE đây là công tắc rang chiên nè đây. tiếp theo ở đây là bếp số 8 có giá 4,7 triệu đây là một cái dòng bếp full chức năng của Paloma model là IC 360WA đây bếp full chức năng đây sẽ có tích hợp tính năng ờ, nấu nước sôi nấu cơm và nấu cháo bên đây sẽ có ờ, chế độ rang chiên nè chọn nhiệt độ chiên và hẹn giờ cả hai bếp đây bếp số 8 giá 4,7 triệu tiếp theo là bếp số 9 giá 1,4 triệu hệ bếp là Rinnai model là KGE661FTS đây 1,4 triệu bếp số 9 à, <clears throat> ờ, tiếp theo là bếp số 11 có giá là ờ, cũng 1,4 triệu luôn hệ bếp là Paloma model là IC900F đây tiếp theo bếp số 12 bếp này hiệu Paloma model là IC800B bếp này có giá là 1,9 triệu tiếp theo bếp uh, ờ, số 13 có giá 2,6 triệu hiệu bếp là Rinnai model là KGM64BE đây 2,6 triệu nè số 13 tiếp theo là bếp số 14 có giá 1,6 triệu hiệu bếp là Haman model là G55SVL bếp này có giá 1,6 triệu tiếp theo là bếp số 15 đây là một cái dòng bếp kính của ờ, Rinnai bếp này có giá 8 triệu nè đây hiệu bếp là Rinnai nè modem là RTS61AWG10RN đây là một cái dòng bếp được thiết kế là mặt kính cường lực chịu nhiệt sẽ rất là tốt bếp này thì nó có ờ, phụ kiện đi kèm sẽ là full inox và bếp nó cũng full chức năng đây là hẹn giờ nấu cơm nấu cháo ờ, rang rang xào nấu nước sôi và hâm thức ăn nguội đây là chế độ chọn nhiệt độ chiên và nướng ờ, tự động nướng theo loại thực phẩm đây thì các bạn lưu ý là với cái dòng bếp này thì ờ, các bạn <clears throat> phải đặt nồi lên bếp thì bếp nó mới cho cháy lửa được đây bếp số 17 giá 5,5 triệu hiệu bếp là Rinnai model là S660 VCTS bếp này cũng là full inox và full chức năng đây là tính năng ờ, rang chiên nấu nước sôi và hâm chọn nhiệt độ chiên hẹn giờ nấu cơm nấu cháo và hẹn giờ nướng bếp số 17 giá 5,5 triệu tiếp theo bếp số 18 giá 6,5 triệu hiệu bếp là Rinnai model là RTS61AWK1R à, đây bếp này nó có cái màu nhìn rất là đẹp bếp này cũng là mặt kính cường lực và phụ kiện đi kèm là full inox và bếp cũng full chức năng đây là chức năng rang chiên nấu nước sôi và hâm thức ăn nguội chọn nhiệt độ chiên, hẹn giờ, nấu cơm, nấu cháo và nướng tự động, nướng theo loại thực phẩm. Bếp có màu rất là đẹp. Tiếp theo là bếp số 19, giá 6 triệu. Đây là một cái dòng bếp kính của Paloma, model là BA61WCK. Bếp này sẽ tích hợp ở đây là full chức năng. Đây. Đây là nấu nước sôi, rang chiên, à, chọn nhiệt độ chiên bên đây sẽ có nấu cơm nấu cháo và hẹn giờ cả ba bếp tiếp theo là bếp số 20 bếp này có giá là 4,5 triệu đây là một cái uh, Tokyo ga thì uh, Tokyo ga này nó chỉ là một cái nhà phân phối ga thôi nó không phải là cái nhà cung cấp bếp ga đâu nó sẽ lấy những cái dòng bếp của ờ, Rinnai, Paloma hoặc là Haman để mang về và in cái logo của hãng nó lên nè à, để mà tặng hoặc là bán cho khách hàng thì đây là một cái dòng bếp của ờ, Rinnai thì uh, bếp này nó có model là RTS nè S630 VCTS đây bếp uh, mặt kính cường lực nè nhìn rất là đẹp chịu nhiệt rất là tốt bếp sẽ uh, có phụ kiện đi kèm là full inox và bếp tích hợp ở đây là full chức năng đây là chức năng rang chiên nè bên đây sẽ có chọn nhiệt độ chiên à, nấu nước sôi nấu cơm nấu cháo và hẹn giờ cả hai bếp nấu và hẹn giờ bếp nướng nè bếp này có giá là 4,5 triệu bếp số 20 tiếp theo bếp số 21 giá 3,5 triệu đây là một cái dòng bếp từ của Toshiba đây bếp của Toshiba một dòng bếp từ thì những bạn mà chúng ta có cái nhu cầu mà nấu ăn nhanh á, thì các bạn có thể tham khảo sử dụng những cái dòng bếp từ như thế này nó nó ăn sẽ rất là nhanh nhưng ờ, nó chỉ phù hợp với những món nấu như những món nước thôi như là lẩu hoặc là nấu canh thì các bạn chế biến những món rang chiên xào thì vẫn được nhưng ờ, nó sẽ không có ngon được bằng bếp ga đâu đây bếp số 21 giá 3,5 ờ, triệu hiệu Toshiba tiếp theo là bếp số 22 đây là một cái dòng bếp ga âm nó sẽ có 3 bếp nấu và một bếp nướng bếp số 22 giá 8 triệu bếp này là của nhãn ha nhãn hàng Haman bếp này là bếp của thương hiệu Haman đây là hàng trưng bày nè là hàng ờ, còn mới giá 8 triệu bếp ga âm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 đây là cái ngoại thất ở phía bên ngoài của bếp thì phía bên dưới bếp sẽ có nhân viên ở bên cửa hàng chúng tôi sẽ bọc lưới để mà chúng ta che chắn lại để mình phòng chống như cái trường hợp là chuột nó sẽ vào bên trong và nó sẽ cắn phá cái dây điện của chúng ta nên là các bạn có thể yên tâm về vấn đề đấy khi mà các bạn mua bếp ở cửa hàng chúng tôi nó sẽ rất là an toàn bếp này được xuất xưởng vào tháng 6 năm 2016 đời cũng còn khá là cao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 công tắc thì vẫn mở bình thường à tính năng tiếp theo mà tôi sẽ thử cho các bạn xem đó là tính năng khóa ga khi mà nước cạn nồi ở đây thì tôi sẽ sử dụng hai miếng sắt này để mình thay thế cho hai cái nồi thì đây là cái tính năng nhà sản xuất họ thiết kế khi mà các bạn nấu nước sôi á, mà lỡ mà chính mình mà mình quên á các bạn quên á không có tắt lửa thì khi mà cái lượng nước trong nồi nó cạn á và nó đạt đến cái nhiệt độ yêu cầu của bếp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 thì cái nhiệt độ á, nó sẽ có thể vượt quá cái nhiệt độ cho phép của nhà sản xuất thì biết nó sẽ tự động nó khóa ra lại thì đôi lúc nó sẽ rất là bất tiện nên ờ, nhà sản xuất á, họ cũng có ờ, lắp đặt một cái ờ, chế độ rang chiên trong một số dòng bếp của họ thì khi mà các bạn kích vào chế độ rang chiên của nhà sản xuất lên á thì cái nhiệt độ giữa và cái biến này nó sẽ được đẩy lên đến 300 độ <clears throat> thì nó sẽ có thể kéo dài cái thời gian rang chiên các bạn á thêm được một lúc nữa nhưng mà bếp vẫn sẽ khóa ra lại nói chung á nó cũng không được thêm bao lâu đâu nó vẫn rất là bất tiện nên là để khắc phục vấn đề đó thì ờ, đặc biệt và duy nhất bên cửa hàng chúng tôi có phân phối lắp đặt một cái dòng công tắc rang chiên đây để giúp cho các bạn có thể chế biến những món rang chiên nó thoải mái luôn mà không lo bị tắt lửa thì để sử dụng mới rất là tiện lợi các bạn chỉ việc gặp từ bên trái nè đây là chúng ta sẽ mở chế độ rang chiên lên và gặp bên, bên phải là tắt chế độ rang chiên thì hiện tại chỉ có trên thị trường chỉ có bên cửa hàng chúng tôi là đang phân phối dòng công tắc rang chiên này thôi thì những các bạn mà chúng ta có, có nhu cầu muốn lắp đặt đó thì cũng có thể liên hệ với cửa hàng chúng tôi để mà chúng ta được lắp đặt công tắc rang chiên này để ờ, các bạn sử dụng chế biến những món rang chiên đó, nó được tiện lợi hơn nè bếp bên trái à, hai bếp này nó đã giảm nhỏ ngọn lửa lại vì nó đã đạt cái nhiệt độ cao nhiệt độ bếp bên phải của tôi đây là 260 và bên trái là 220 thì nó sẽ tùy vào cái vị trí mà cái que cảm biến nó tiếp xúc với lại cái đáy nồi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 để khi mà cho vào sử dụng sẽ không xảy ra trường hợp là nó sẽ bị bung ra bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường bên không bếp thì ờ, tôi sẽ làm sẵn một cái đầu dây chợ cho các bạn để chúng ta có thể cắm con cống sạc vào để mình sạc pin nè nó rất là dễ dàng và tiện lợi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 các bạn sẽ ghi trực tiếp vào ổ cắm hẹn giờ tiếp theo là ghi mẫu điện và chọn thời gian thì các bạn lưu ý khi mà các bạn sử dụng ổ cắm hẹn giờ này thì các bạn phải để học pin nhà trống các bạn phải lấy pin ra bên ngoài hết vì nếu như mà các bạn sử dụng ổ cắm hẹn giờ mà các bạn vẫn cái pin bên trong hộp pin này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 thì ở nhà chúng ta khi mà chúng ta sử dụng bếp á, thì chúng ta hay mất phải một cái lỗi đó là sử dụng bếp xong tắt công tắc và tắt lửa nhưng mà chúng ta rất hay quên khóa bình ga lại thì nó cũng rất là nguy hiểm nó có thể xảy ra tình trạng ga nó sẽ bị rò rỉ thì đối với cái dòng bếp ở Nhật này khi mà các bạn tắt công tắc và tắt lửa nè như các bạn lại quên khóa bình ga lại đó thì khi mà ngọn lửa tắt khoảng từ 5 đến 7 giây thôi thì cái que cảm biến ở phía sau này á, nó sẽ nhận được một cái tín hiệu thì bếp